clip này tôi làm xin giới thiệu với anh em về cái bộ hột tài xỉu nhẹ thứ nhất là hoàn toàn không tang thứ hai lắc theo ý của mình thứ ba có thể chống được máy phân âm còn một điều thứ tư nữa là có thể khi anh em lắc cái bộ hột này thì hột nó sẽ đi rất là đều đây nó chính là cái bộ hột tài xỉu nhẹ hoàn toàn không tang 100% bây giờ tôi sẽ test thử qua đèn nước muối cũng như cục hít cho anh em xem đây nó là cái nắp hoàn toàn bình thường anh em nhé nắp cống cuộn hoàn toàn bình thường đó không có gì hột cũng vậy hoàn toàn không tang 100% anh em nhìn hột này, hoàn toàn không tang rất là trong thứ ba nữa là dĩa đây nó là cái dĩa CK nhiều anh em đi hay đi lắc tài xỉu thì biết đến loại dĩa này bây giờ tôi sẽ thử qua nước muối hột nổi hoàn toàn bình thường anh em Đó, hột nổi hoàn toàn bình thường nó không nghiêng về bên tài về mặt uh, bất kỳ mặt nào cả là nó nổi đều cả sáu mặt nhất nhị tam tứ đều nổi hết và khi lắc thì hột nó sẽ đi rất là đều thì anh em nào cần tìm hiểu và muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu nhẹ này thì ờ, có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại ở trên màn hình nhé. Tôi xin ờ, nhắc lại số điện thoại của tôi là 0844 555 559 cũng có thể là anh em ờ, sẽ nhắn tin qua Zalo cho tôi qua số điện thoại đó tôi xin nhắc lại số điện thoại là 0844 555 559 bây giờ tôi sẽ thử qua nước uh, ờ, nam châm hay còn gọi là cục hít cho anh em xem đây là cục hít đấy anh em hoàn toàn không dính không hít gì cả với những cái bộ hột uh, nam châm hoặc là nắp hai chiều dĩa hai chiều thì chúng ta có thể à, lắc giữ hột giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của mình được nhưng mà đấy nó là những cái đồ nam châm còn riêng về cái bộ hột tài xỉu nhẹ này thì hoàn toàn không tăng 100% nếu để làm được điều đó nó thật sự rất là khó ở đây nó chính là cục hít như thế này anh em đã yên tâm nhỉ bây giờ tôi sẽ lắp thử cho anh em xem mấy chén để anh em thấy sự hiệu quả cũng như là cái à, tính năng tác dụng của cái bộ hột tài xỉu nhẹ này hoàn toàn không tang này bây giờ nó đang là tài như trường hợp chén này là tay con người ta rất thích đánh về tài tôi sẽ lắc xuống xỉu cho anh em xem đó 124 xuống xỉu hoặc là 124 này tôi sẽ lắc qua tài cùng một cách lắc rồi đó 551 hoặc là 551 này tôi sẽ giữ tài đó, 561 tôi đã giữ tài bây giờ tôi sẽ tiếp tục tôi giữ tài cho anh em đó 246 tôi tiếp tục giữ thêm tài 552 tôi sẽ giữ tài tiếp này đó vẫn là 552 chưa đi một hột nào tôi tiếp tục giữ thêm chén tài nữa 245 tại số 11 bây giờ tôi sẽ những cái thế hột như này tay con người ta hay đánh xỉu tôi sẽ giữ thêm một chén tài nữa đó 556 cùng một cách lắc cùng một thế lắc chúng ta có thể giữ tài giữ xỉu theo ý của mình hoặc là bây giờ nó đang là 556 ấy, tôi sẽ lắc xuống xỉu và tôi sẽ giữ xỉu đó từ 556 bây giờ xuống 145 bây giờ 145 tôi sẽ giữ xỉu đó 2 2 3 tôi tiếp tục giữ xỉu vẫn là 145 anh em nhé 223 rồi lại quay số 145 xỉu số 10 tôi sẽ tiếp tục giữ xỉu 244 này vẫn là xỉu đó, bây giờ trường hợp này nó qua tài tài số 11 nếu như trường hợp này chén sau chúng ta mà giữ được tài thì chén đó là chén ra tiền của chúng ta bởi vì chén này mọi người rất là hay đánh về à, xỉu bây giờ tôi sẽ giữ tài đó 456 tứ ngũ thiên hoặc là tôi sẽ lắc cho chén đi chén tài chén xỉu đang từ tài 456 ấy, tôi lắc xuống xỉu đó 123 giờ tôi lại đưa qua tài đó 245 tôi lại đưa xuống xỉu đúng chưa 145 tôi lại đưa qua tài 356 giờ tôi lại đưa xuống xỉu đó 114 xỉu số 6 anh em thấy không? có hiệu quả không thì vừa rồi tôi hướng dẫn và giới thiệu với anh em về cái à, bộ hột tài xỉu nhẹ hoàn toàn không tang với cách lắc như thế này thì chúng ta hoàn toàn yên tâm khi tay con người ta có mang máy phân âm vào người ta chơi thì chúng ta cũng không sợ máy phân âm có thể biết được bởi vì máy phân âm nó dựa vào âm thanh của bộ hột khi nó rơi xuống dĩa còn với cái bộ hột tài xỉu nhẹ này chúng ta lắc rất là nhẹ thì hoàn toàn có thể chống được máy phân âm anh em nào cần tìm hiểu và muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu nhẹ này có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại trên màn hình một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này